tụi con mới có một bữa picnic đi chơi với nhau đi ờ, tắm suối xong rồi đi về thì <laughs> mới chia cặp chở nhau về thì lúc nào bạn này cũng chở con hết tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học ngày nào cũng đưa con đi học ừ. hết mà đi chơi cũng chở con luôn ừ. rồi trở về thì con buồn ngủ con mệt quá con mới nói là ê cho tao giữa vai xíu tao ngủ Bà kêu là ừ mày để hai tay túi khoác thằng nào cho đỡ đừng bị té ừ. Xong con cũng dựa vô con ngủ nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được Mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi Cái bạn ngồi chứ bạn nói nè Đã tao không muốn nói rồi mày làm gì sao tao chịu nổi <laughs> là ta không muốn nói là tao thương mày đó dạ. tao thích mày mày còn dựa vậy là không, sao tao chịu à. nổi ờ à, đúng rồi đó đúng mình rồi. nghĩ là dựa là mình đè lên đó là ừ. sao chịu nổi đúng không <laughs> À, dạ xin chào anh à, Quốc Thuận, xin chào cô à, Hồng Vân à, Em tên là Thái Đức Hòa ừ. à, Hiện đang là một uh, hướng dẫn viên du lịch à, Bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ con uh, 27 tuổi ạ à, Em Dạ con chào cô Hồng Vân với lại là chào anh Quốc Thuận à, Con tên là Trần Thị Kim Xuân Kim con Sông. cũng 27 tuổi bằng tuổi à. dạ và hiện tại con cũng đang ờ, sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh 27 tuổi công việc của con là gì bữa xuân ừ, dạ thật ra thì ờ, công việc của con con tốt nghiệp là học làm hướng dẫn viên du lịch luôn cũng ừ. làm hướng dẫn viên du lịch được vài năm ừ. xong rồi ờ, dịch quá thì con đổi qua làm thẩm mỹ viện à vậy hả dạ ủa như vậy là dạ. học chung trường với nhau thanh mai trùng mã quen nhau nè đúng không dạ chung lớp luôn à học chung trường đại học đại học, dạ. học đại học mới gặp tại vì con là ở quê con ở ờ, tỉnh kiên giang rồi con lên sài gòn con học đại học thì mới gặp ừ, bạn này thì ờ, chơi chung nhóm cũng mày tao luôn ấn tượng đầu tiên về về chồng con á là không nghĩ là dân sài gòn luôn tại vì nha bề ngoài đi học á thì mặc có quần ống bát mà bạc màu mà mặc áo sơ mi tay dài tới đây mà không có sang, ờ. cứ để vậy đó cứ lũ phụ lóng ta lóng thỏng vậy đó đầu thì ờ. đầu thì đầu thì bơm sợi như nào giống như là tưởng như là mấy người trai Hàn Quốc nhưng mà nó hơi lố hơn xíu à, à. Yeah. là nhìn không hề biết là đây là con trai Sài Gòn luôn ừ. không hề biết luôn nhưng mà thực sự là người ta đó là người Sài Gòn rồi là ở đây là sài gòn tức là đi đâu cũng là nhà cho nên thì cứ ăn mặc cái bình thường dưới nhà thôi chứ à. phải là đi tiệc đi gì đâu lúc đó là gu thời trang của con hay là con thích vậy để à, chọc mấy bạn thật sự thì lúc đó con ờ, nghĩ rằng là mặc thoải mái thôi đúng không đúng rồi mặc sao mình thoải mái thôi nhưng mà rồi con có ấn tượng gì với cô kim xuân này không dạ ấn tượng thì tại vì ờ, đó vợ con nói chung là là đẹp đẹp theo cái gu của con nha em mới kiểu tức em mới nói là tao là tao chỉ thích mấy đứa dễ thương thôi đó, à. mấy đứa đẹp mà không thích không quan tâm là là dạ. con nói về cái tiêu chí của con á dạ, đúng rồi đúng rồi Ồ. còn con có tiêu chí gì không bạn làm việc á hay là bạn ờ, học nói chung là học nhóm bất kỳ vấn đề gì mà cần cái sự làm việc tập trung á là bạn tập trung rất là cao độ ừ. mà cái việc mà cái người mà người ta tập trung vào công việc á nó thu hút nó thu hút con về về cái ờ, Đúng. cái điều đó. Ừ, đó dạ ban đầu chỉ là bạn thôi tại vì lúc mà hai đứa gặp nhau là bạn này có bạn gái mà con cũng có bạn trai ừ. nhưng mà con vẫn không hề ờ, e sợ cái đồ đạc quần áo lủng tha lủng thủng của ảnh đúng không hình thức dạ đó. dạ ừ. con ừ. thì tụi con thì cũng không quan tâm hình thức lắm rồi đến khi nào thì hai đứa mới uh, chia tay mối tình của mình để mà đến dạ. với nhau à, tới năm hai đại học chia tay cũng từng cặp từng cặp tự chia tay luôn coi như là chia tay rồi ai tỏ tình với ai trước nè cái này thì nó lại là một cái cái, cái, cái câu chuyện nó hơi bị lọc dòng luôn tỏ tình á tỏ tình thì là em em em tỏ tình trước à, lúc đó thì à, lúc đầu là xuân từ chối đúng không lúc đầu là vợ từ chối đúng không chồng em nói chung là rất là cục xúc tại thời điểm nó cũng là mày à. tao mà cũng à. cũng mày tao bạn bè sòng phẳng mà dạ. đi ăn cũng trả tiền tự trả thôi chứ đâu có vấn đề gì đâu tụi con mới có một bữa biết picnic đi chơi với nhau đi uh, tắm suối xong rồi đi về thì <laughs> mới chia cặp chở nhau về thì lúc nào bạn này cũng chở con hết tại vì bạn này là nhà tiện đường đưa con đi học ngày nào cũng đưa con đi học ừ. hết mà đi chơi cũng chở con luôn ừ. rồi trở về thì con buồn ngủ con mệt quá con mới nói là ê cho tao giữa vai xíu tao ngủ và kêu là ờ mày để hai tay túi khoác tên là cho đỡ đừng bị té ừ. xong con cũng dựa vô con ngủ nhưng mà thật ra mình đâu có ngủ được mình ngồi mình mệt thì mình dựa thôi cái bạn ngồi chứ bạn nói nè đã tao không muốn nói rồi mày làm vậy sao tao chịu nổi <laughs> là à, ta không muốn nói là tao thương mày đó dạ. tao thích mày mày còn dựa vậy là sao tao chịu phải. nổi ờ à, đúng rồi đó đúng mình rồi. nghĩ là dựa là mình đè lên ừ. đó sao chịu nổi đúng không <laughs> dạ à. dạ tức là mình nghĩ là bạn nhận thức thì thì thì mới nói như vậy tại cái, cái tay còn động đậy đúng không dạ đó. đúng rồi dạng như lật đầu qua lật đầu lại dạng như ờ, à, và lúc đó là lúc đó là con con im lặng luôn cô im lặng chở tới về tới nhà luôn bạn này mới ngồi ngoài trước cửa nhà đợi đợi con tắm rửa thay đồ xong hết cái chở con đi ăn chở con đi ăn xong lại chở con về ừ. không nói gì hết im lặng luôn cái xong nhắn tin cho con hỏi là mày thấy làm sao mày thấy làm sao <laughs> con à. từ chối con không có đồng ý ừ. con nói là không con muốn giữ cái mối quan hệ bạn bè thôi chứ không có muốn tiến tới rồi lúc đó à. hoài sao à, em nhận được cái cái cái lời, câu trả lời vậy thì ờ, chắc thì mình cũng ngậm ngùi thôi ừ. là mình mình không không mình không biết nói gì với ừ. lại mình một phần mình cũng vậy như là à, ta đây á phải giữ sĩ diện chứ dạ đúng rồi thôi cũng được, được, luôn được thôi tôi ngồi sao quen nhau được dạ ngồi sau rồi á con có hai đứa bạn ở chung phòng trọ hai đứa là giống như là tư vấn tâm lý tình cảm với xong rồi ngồi phân tích là coi là mày có thích nó hay không xem mà có nên quen hay không quen vậy đó ngồi ờ. phân tích cho mình nghe tại cho mình cũng rối rồi sao bạn tư vấn xong thấy sáng ra đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, thấy là sáng mình, ra. Nếu mà mình từ chối là mình bỏ đi một cái cơ hội với Dạ đúng người. rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. rồi. Sao đó sao? Xong mình thấy vậy cái mình cũng nói ừ thì quen quen thôi chứ đâu có ừ. gì đâu. Ừ. Chúng còn trẻ mà ngại ừ. gì. Cái con nhắn tin con hẹn bạn đi uống trà chanh để con có chuyện muốn nói cũng chở con đi ra quán ngồi con chưa kịp nói gì hết bạn xe qua bạn từ chối con luôn <laughs> thôi tao thấy hai mình không có kết quả đâu thôi à, coi như bữa hổm ta nói vậy thôi đi chứ không có gì đâu à, ông Với tự ái là sao vậy ông quạ thật sự thì có một cái câu nói mà em nghe được ví dụ như hai bay quen nhau đi ừ vui thì vui dữ đó thiệt đó nhưng mà ví dụ như lúc hai bay chia tay rồi cái nhóm nát luôn đó lúc em nhớ hoài câu cứ dặn dặn dặn trong đầu em nói ừ, ừ vậy chắc không không nên không nên là coi như xong dạ. xong sao bạn này là rất là đào hoa từ đó như là giận luôn giận luôn không chơi chung luôn không thèm à. gặp mặt ừ. nói chuyện luôn à. nhưng mà tụi con học ngành du lịch cho nên là tụi con sẽ có ba chuyến đi À, chuyến đi thứ nhất là năm 2 sẽ đi ờ, miền Tây chung với nhau 7 ngày Chuyến ừ. thứ hai đi Tây Nguyên 7 ngày Và chuyến cuối cùng đi xuyên Việt là 20 ngày ừ. Là cùng cả lớp cùng đi với nhau là cuộc khóa luôn Thì cái chuyến đi miền Tây đó đó Bạn trước khi đi bạn bị té xe ừ. Đi cà nhắc cà nhắc cà nhắc đi vô luôn Con thấy tội nghiệp quá ừ. Con mới lại con cũng hỏi thăm Con lúc đó con hết giận rồi con nhìn thấy tội quá con hết giận Con lại con hỏi thăm Thì uh, trả lời cũng rất là cục xúc luôn Sao? Gì? Kiếm gì không? Vậy đó con, à. con, con quê con đi tự ái một người đàn ông đó tự ái ờ. khi mà thù dai nè thù giặc nè tự ái ca nè ừ. vẫn còn nhớ hoài ghim cái câu mà dạ. hiểu không đó dạ. ờ, ừ. sao sao sao nữa xong rồi á ha bạn á, thì lúc mình lên tour đi á, thì không đi chung với lớp mình ừ. đâu đi chung với một bạn nữ lớp khác ừ. cố tình ừ. đi chung với một bạn nữ lớp khác bé kia xinh không dạ cũng cũng dễ thương mà con muốn thử coi là bạn này còn có còn quan tâm tới mình hay không trước ừ. đã còn quan tâm thì mới tính tiếp còn nếu không thì ừ. thôi luôn ừ. thì cái ngày hôm đó là cái ngày tụi con đi um, đi đi tới châu đốc cái con thấy hai cặp một cặp đang đi ngang à chuẩn bị đi tới ngang mặt con rồi cái con mới lúc đó là con cũng đang bị đau bụng thiệt rồi con không có đi vô trong muối miếu được con mới ở ngoài con đợi mấy đứa bạn con cái con ngồi xuống con ôm bụng con ngồi tại chỗ <laughs> con ngồi trước cửa luôn ừ. thì khi mà bạn đi cùng bạn gái đó bạn đi ngang bạn thấy con cái bạn bỏ bạn gái luôn bạn chạy là bạn đỡ con lần đỡ ừ. con vô ừ. trong ngồi nói chuyện với con rồi, rồi. À, dạ bắt đầu từ đó thì mới nói chuyện lại hiểu rồi dạ. vậy là chuyến đi miền tây là có một cái tín hiệu tốt thật ra thì sau chuyến đi miền tây đó là quen luôn tại vì đó thì tín <laughs> dạ. đó rồi nhưng mà, mà sau đó là bao cưới nè à, rồi uh, ờ, 2015 tới 2015 2021 là 5 năm rưỡi dạ wow thì mà em hết cái quãng đại học luôn mà cô chú mà là tình yêu thuần khiết đúng không dạ dạ Ê, nó nghe nè ừ. mấy mấy đứa xưng hô với nhau sao lúc mà bắt đầu chính thức gọi là quen á là con có một cái quy tắc là không được kêu mày tao nữa Rồi. kể cả trong lúc giận cãi hay như thế nào ừ. cũng tuyệt đối không được kêu mày tao kêu mày tên hai đứa con có việc danh trong à. nhóm à. là tụi con là cc couple là bạn này là chó mập con là chim xanh à, <laughs> là kêu như bằng biệt danh hoặc là kêu bằng bạn xưng mình à. rồi cái tên đó nó còn sốc hơn là mày với tao á chó mập Ê, chó mập Ê, trời ơi kỳ lắm ạ à. chó mập không phải là chửi là ừ. thằng mập ừ. đó nhưng mà đó là một cái một cái loại ờ, tiếng nhờ một cái loại cuốn mà nó nó ổn định thì nó, nó, mập, dễ thương nó dễ thương đó đúng rồi nhưng, nhưng mà cái từ nào cũng dễ thương hết à, nhưng á. mà cái từ ngữ á kêu ê chó mập đó ví dụ đó. Dạ. thương thì về nè ôi chó mập ơi là dễ thương đúng à, không ê, chó mập giận cái là ê chó mập <laughs> cái từ chim xanh này nó còn đỡ nha ê chim xanh ê chim còn cái ờ ê chó mập bỏ chữ xanh nữa ờ. cũng kỳ nữa rồi nhưng mà đến bao lâu thì mới đổi cái xưng hô là anh với em dạ không có đổi xưng hô anh với em luôn tới giờ cũng không đổi tới giờ với em vậy luôn. dạ hả? Dạ, không tới giờ thì ờ, lâu lâu về thì... nhà thì mẹ cũng nói là hai đứa bay nói sao coi cho được chứ để người ta người ta bắt bẻ người ta hay là ra ngoài người ta gặp gì kỳ đây cũng mấy năm rồi lại là dạ. vợ với chồng thôi bây giờ hai đứa lấy nhau rồi sao Ờ, cái đêm đêm cưới xong á là ờ. ở khách sạn luôn tại vì ở cái chỗ nhà hàng đãi nó là khách sạn luôn xong rồi mệt quá mạnh ai nó ngủ không có gì hết dạ đúng rồi rồi qua đêm sau rồi khi mà về nhà thì thì bạn mới chủ động <laughs> rồi sao nè bây giờ chị chị kim xuân á lúc mà cưới chị về xong rồi chị có những tật xấu gì nè cái ờ. tật mà nói chung là to nhất lớn nhất thôi đó là gì quên đồ đồ đạc của cổ hay là đồ đạc của em đồ đạc của mình của chính mình của có nghĩa là những cái gì em. không dính vô người là đều có thể quên đúng dạ, không đúng dạ, rồi. đi mà. lên xe là sực nhớ Trời là quên ơi, đồ. có bao dạ, giờ dạ, quên bóp không bình thường luôn đi mua đi quên bóp luôn mua ra không có tiền trả luôn Ờ. mang bóp đi mà quên mang dạ, bóp có, về quên bóp rồi quên điện thoại rồi quên túi đồ xô luôn rồi mà mỗi rồi. lần quên vậy là phải quay đầu lại dạ quay rồi nè rồi nhiều khi mà cầm điện thoại kẹp nách nè đứng lên kêu ai điện thoại tôi đã mất tiêu rồi kiếm giùm điện thoại điện thoại đã mất tiêu <laughs> là kẹp cái nách luôn nè mà không không cảm giác luôn dạ không rớt dạ. để, để không rớt mà kiếm quá trời luôn là lúc đó là hai đứa ờ, vẫn còn là sinh viên nhưng mà thực tập ở một công ty du lịch cũng cũng khá là nổi tiếng á thì lúc đó là người ta tạo điều kiện cho mình đi làm thì mình rất là vui rất là ừ. mừng rồi mà đợt đó là hai đứa đi chung một cái chuyến tour đó luôn tức là hai đứa là hướng dẫn viên đi tới giữa đường còn nửa tiếng nữa là tới giờ xe chạy à. thì mới phát hiện ra là quên cái điện thoại ở nhà Ờ, mà hướng dẫn viên mà lên tour đoàn mấy chục xe mà quên mà cái điện thoại không có điện thoại lại không có làm yeah. việc dạ. được rồi sao không làm việc được Đồng thì lúc đó là trời em rất là tức tức đến mức mà cái đó cũng là cái vụ quên lớn nhất mà mà trước đến giờ quên luôn nhưng mà xe có đợi không cuối cùng dạ không kịp giờ kịp giờ chỉ lố dạ, dạ. đâu có bốn năm phút gì à, à thôi dạ. như tập lại cái tính đi nghe dạ. cái mai mốt hai nghe giống quên con trước đó quên con luôn quên con luôn con đó. cô vẫn như nhà ăn cơm <laughs> cô vẫn như nhà ăn cơm quên hai tiếng đó. rồi thôi bây giờ tới ảnh đi chồng con là người không có lãng mạn ừ. rất là quan tâm vợ nha có nghĩa là công việc nhà rất là chia sẻ cái gì cũng làm hết trơn á rửa chén cũng làm lau nhà cũng làm kêu nấu ăn cũng nấu luôn ừ. mặc dù không biết làm nhưng mà vẫn làm thì nhà là toàn ảnh lao không mà ảnh không ừ. có cho con lao ừ. nhưng mà con vẫn cầm cây lao nhà con ra con lao nhà thì ảnh đi ra anh thấy mình lao nhà ảnh ra anh kêu nè thôi ra đi nghe chỗ khác đi tay yếu xìu lắm sạch giữa chân cũng lao đây đứa cây đây là lấy tự lấy đau mà nói chuyện gì không đó vẫn quan còn tâm tính cục xúc đúng không dạ. quan tâm theo kiểu cục xúc <laughs> ừ. nhưng mà mỗi lần nói vậy thì cái cảm giác của xuân thì như thế nào dạ rất là quen luôn nếu mà quen luôn cũng không thay đổi dạ. là thấy khó chịu đúng không thay đổi cái mất hồn á em ơi dạ, đúng rồi. em ơi đưa cái chổi lao nhà để anh lao nha em vô em nghỉ nha không ờ, ngày nào mà nói chuyện mà ngọt xíu là sẽ qua tính xin gì nói đi ừ, có một cái cái một cái ờ, cái tính luôn á là không bao giờ tặng quà hoặc là tặng hoa hoặc là chúc hay chúc thì cũng có đi nhưng mà ừ. không bao giờ tặng quà tặng hoa các ngày lễ tết tại vì quan niệm của ảnh là bất kỳ ngày nào cũng có thể tặng không nhất thiết ngày đó phải là cái ngày để mà được tặng là dạ, ảnh ừ. không bao giờ làm những cái điều này đó vậy thì bây giờ con mong ảnh thay đổi cái gì con thì uh, con mong ảnh <laughs> thực ra thì mình là phụ nữ mà lâu lâu mình cũng muốn có những cái ngày dịp nào đó đặc biệt không không cần phải là mua một cái gì đó đắt giá đâu nhiều khi về làm gì đó cho mình bất ngờ một xíu mình Đúng cũng rồi. thấy vui đã từng làm cho sương một cái điều gì bất ngờ chưa kể từ khi làm chồng của sương Dạ có ờ, có hai lần là làm bất ngờ. Hầu như là tất cả những cái kỷ niệm hay là tất cả những cái dịp nào bất ngờ là toàn là con là người đi làm mà. Có hai lần đó là ông lỏng làm con bất ngờ. Lần đầu tiên là vào đúng cái ngày sinh nhật của con thì con là con thích hoa bi ừ. con thích hoa bi thật là nhiều hoa bi luôn con không có thích những hoa khác rồi ổng mới chạy ổng một đó hoa bi với cây bông hồng à, ngày hôm đó là con đi hàn quốc xong rồi ổng mới mang ra sân bay ổng giấu thì ổng mới nhờ bạn con giả bộ nó quên đồ ngoài ở bên ngoài bắt con ra ngoài kiếm con mới chạy ra thì con thấy gặp ổng đứng ngoài ổng tặng con cái bó hoa là lần đầu tiên luôn á từ lúc ừ. quen nhau mấy năm là con à. mới nhận được cái đó hoa mà không làm là thôi chưa làm chồng đó dạ chưa nó còn là người yêu dạ. thì đó không làm thôi làm là bất ngờ quá luôn á ừ, đúng không nhưng mà lúc dạ. đó chưa làm chồng còn cái vấn đề nữa sao không nói luôn <laughs> cái đó hoa bì đó làm sao số phận nó làm sao con ờ, thì tính con hay quên cho nên là cô để quên bên Hàn Quốc số <laughs> quên bên Hàn Quốc chứ không mang cái bó hoa đó về trong dạ. năm nay có làm điều trong gì bất ngờ, làm cho gì bất ngờ chưa à điều bất ngờ hả dạ chưa đúng không trời ơi <laughs> hôm bữa nay ráng làm gì bất ngờ đi à lãng mạn thì uh, nói chung là chắc cũng không có gì nhiều à, chỉ là chuẩn bị một cái uh, một cái món quà mà theo cái phong cách của của vợ con yêu thích oh. à dạ. đó dạ. hoa bi cái màu hobby hoa và một cây bông hồng cách đây 6 năm đó, đó. <laughs> đây vẫn là một ờ, đó bi và một cây bông hồng ở giữa nhưng mà ừ. mọi khi thì con sẽ gói cái này là màu đen ừ. yêu cầu người ta gói màu đen nhưng mà ừ. hôm nay sẽ thay đổi một xíu à, hôm nay có một chút bất ngờ dành à, tặng cho vợ nhân chương trình này tạo cho em một cơ hội cơ hội đó chính là có được một cái à, bài hát thứ hai dành tặng Ồ. cho vợ mình Oh. Dạ. Là em sáng tác hay sao? Sáng tác thì nó hơi cao quá, tức là ừ. em à. tự chế tạo. Đó. Ừ. À, dạ. Rồi thôi dạ. em thể Như vậy là tôi tôi đoán được cái món quà thứ hai bạn này tặng vợ là cũng một cái bài hát. Hồi hồi lúc đó bây giờ bạn lặp lại hai cái 6 năm sau bạn lặp lại hai cái okay. luôn. Rồi, có nhạc thì lên nhạc. chờ em trong cơn mưa mùa thu chờ hơi lâu nhưng vẫn cố chờ từ bài hát đầu tiên những giai điệu vang lên đầu tiên anh biết à thì ra em đã yêu lòng nếu tình ca được viết bởi những phim cây dương cầm thì tình đôi ta đương viết với những ngày tháng không rời trong những ngày qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng mà cảm ơn em đã luôn cùng anh nhìn vợ đi nhìn vợ đi tình yêu anh không phải tình ca không sống loài hoa sớm nở rồi tàn và anh đây cũng chẳng hào hoa Anh chẳng muốn dòng xoái cả Chỉ cần được bên em thôi Nào anh chỉ những thứ quá xa Không phải của ta cố tranh mặt người Chỉ cần ta luôn luôn có nhau Ta bên nhau hát ca La la la la Anh sẽ mua bài hát này mua Để anh sử dụng cho phim anh Tại vì nó rất là phim luôn Không biết ừ. cái cái cảm xúc của Xuân lúc này như thế nào Không dạ. kìm nén nha Thôi đừng khóc <laughs> Giọt nước mắt hạnh phúc Dạ, à, rất là bất ngờ rất là đặc biệt không đi ôm vợ cái đi nào ừ. rồi dạ.